cái giải cúp C2 hoặc cúp C1 nha anh em. Thì giống như cái trận cúp C2 mà mình đã nhận định cho tất cả anh em trên cái kênh kèo bóng VIP của mình đó là cái trận giữa Juventus và Sporting. Thì nếu mà anh em nào đã xem được cái video này rồi thì anh em cũng đã húp được những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em trong cái trận này nha. Thì anh em cũng biết trong cái trận này mình nhận định cho tất cả anh em là cho anh em nằm Sporting và anh em nằm thêm cái mã kèo tài góc hiệp 1 và tài góc full trận thì anh em húp hai được hai mã kèo tài góc và anh em chỉ gãi đúng có mã kèo thằng Sporting à, à, à, một kèo thôi nha anh em à, và anh em vẫn còn lãi một kèo thì còn trong khi đó à, còn rất là nhiều kèo giống như à, góc hiệp 1 giống như anh em cũng đã thấy mình nhận định cho tất cả anh em trong cái giờ những cái trận trước đó chứ không chỉ riêng một cái trận Juventus mà mình cho tất cả anh em những cái mã kèo gốc thì anh em cũng đã húp full kèo góc nhưng mà đi cho anh em thua một cái mã kèo trận thôi nhưng mà anh em húp hai mã hai ba mã kèo góc thì anh em vẫn lãi như thường đó đó là quan trọng mà cái cách anh em đang chơi anh em phải kiếm một cái lợi nhuận trong đêm nó như thế nào giống như um, mình cho tất cả anh em một cái mã kèo chính nhưng mà hai cái mã kèo phụ anh em ăn hai mã kèo phụ anh em vẫn um, thua cái mã kèo chính vì anh em vẫn lãi bình thường nha thì um, giống như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 đăng ký trang để anh em chơi thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cái trang nào đang uy tín nhất hiện nay để anh em đăng ký anh em chơi luôn còn anh em muốn vào nhóm của mình để anh em có thể xin được nhiều mã kèo hơn thì mình sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn nha thì à, đó là mà cái phần mà phân tích và à, xong số về những nhận trận rồi mà mình đã nhận định cho tất cả anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần cái trận hôm nay nha anh em đó là cái trận của thằng Villarreal và Valladolid diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 4 là ngày thứ bảy nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng ngoài hàng à, La Liga thì anh em cũng thấy thằng Villarreal đang có một cái vị trí tí rất tốt trên ờ, ngoài hàng hạng ờ, qua La Liga nha anh em. Villarreal đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và có 47 điểm sau 28 vòng đấu, đang kém cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng của thằng Real Sociedad chỉ có 4 ờ, điểm thôi nha anh em nếu mà Real Sociedad để thua trong những trận gần đây nhất nữa thì à, nếu mà à, Real Sociedad để thua thì à, Villarreal nó sẽ có cái tương lai là vươn lên vị trí thứ tư thì nói chung á hai thằng này cũng đang muốn giữ vững cái vị trí hiện tại của mình thì Villarreal nó có cái mục tiêu cao hơn là vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng để mùa sau có thể đấu được cúp C1 châu Âu đó quan trọng là mỗi thằng nó có một cái mục tiêu khác nhau nha anh em thì mình sẽ tiến vào thành tích gần nhất của Valladolid thì anh em thấy Valladolid đó, trong cái trận mùa giải 2022 2023 này Valladolid có một cái phong độ cực kỳ không tốt cho máy nha anh em đang dần đi xuống thì anh em thấy có phong độ của thằng Valarudi đang đứng vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng là có 29 điểm sau 28 vòng đấu thì hiện tại cái vị trí của thằng Valadoli là không an toàn nha anh em à, mình khẳng định là không an toàn thì anh em thấy thằng thứ 18 19 đang có 27 điểm trong khi đó thằng Valadoli nó âm tới 24 bàn thắng và chỉ mới có 29 điểm thôi và gặp xui cho thằng Valadoli trận này gặp Villarreal đội trên cơ rất là nhiều thì nếu mà trận này Valadoli để thua nữa nữa thì à, giống như Espanyol nè hoặc là Valencia sẽ vươn lên trên đây là thằng Valladolid sẽ tụt xuống cái vị trí đèn đỏ dưới bảng xếp hạng rồi có nguy cơ sẽ tụt hạng trong cái mùa giải này luôn nha anh em thì nguy cơ của thằng Valkyrie đang rất uh, nguy cơ tuột giải rất là cao luôn thậm chí tới cái thằng Ameria hoặc là Rezape chưa chắc thằng nào đang có cái vị trí an toàn được hết nha anh em thì những uh, cái top uh, giống như từ uh, 15 đổ xuống thì 36 thằng này đang một cái chưa có thằng nào có một cái, cái khẳng định là mình có thể tuột hạng hoặc là có thể ở uh, trụ lại La Liga thì đó mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì mình sẽ tiến vào cái thành tích mà đội chủ nhà là Villarreal trước anh em thấy Villarreal vừa có một trận thắng tuyệt vời trước thằng Real Madrid với cái tỷ số 3-2 trên sân nhà của Real Madrid. Đó, anh em thấy cái phong độ của thằng Villarreal trong 3 trận gần đây nhất thì Villarreal đang có một cái phong độ tuyệt vời trên cái đấu trường La Liga nha anh em. Thì anh em thấy Villarreal thắng Real Sociedad nè, Real Madrid nè, à, Osasuna nè, anh em thấy thắng ba trong 3 trận gần nhất thì à, đã ra tài hết hai trận rồi, một trận là hai quả, một trận là ba quả, một trận là năm quả thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của thằng Villarreal thì uh, trong cái mùa giải này Villarreal đang có một cái phong độ tuyệt vời rất là tốt luôn nha anh em. Đây đã anh em đang thấy trong 10 trận gần nhất của thằng Villarreal thì Villarreal đã thắng hết 5 trận và để thua 3 trận và hòa 2 trận thì anh em thấy nếu mà tính theo cái thành tích mà chơi như thế này á thì anh em thấy quan trọng là cái thành tích gần đây nhất của thằng Villarreal nè. Đó, anh em thấy vừa rồi mới thắng thằng Real Madrid trên sân nhà của Real Madrid với cái tỷ số là 3-2 luôn anh em thấy nếu mà tính theo thằng Real Madrid đang cũng muốn tranh cái vị trí giữ vững cái top 2 nhưng mà và phải để thua thằng Villarreal tại Villarreal nó có một cái hàng phòng ngự với hàng công rất là tốt tuy cái đội hình không có những cầu thủ nổi tiếng nhưng mà đá rất là hay nha anh em còn bên phía à, thằng Valladolid á, thì anh em thấy trong trong à, 10 trận gần nhất thì Valladolid nó chỉ mới thắng được có 3 trận thôi anh em 3 trận thôi để hòa hai trận và để thua 4 trận thì anh em thấy đây trận thắng của Valladolid là thắng Valencia là vị trí cuối bảng thắng thằng um, Real Sociedad nè và thắng thằng Espanyol thì đa số thằng Valladolid này toàn là thắng những cái đội bóng mà đang đứng cuối vị trí cuối bảng xếp hạng chỉ thắng được đúng thằng Real Sociedad do thằng Real Sociedad trận đó nó bị à, thiếu nhiều cầu thủ quá nó mới để thua thằng Valladolid với cái tỷ số là 1-0 luôn nha anh em đó anh em thấy còn trong cái lịch sử mà chơi trên sân nhà của à, thằng à, Villarreal thì anh em thấy Villarreal chơi trên sân nhà cũng trung bình hai trận thắng và hai trận thua một trận hòa thì anh em thấy trung bình Villarreal chơi trên sân nhà ít có khi ra tài lắm nha anh em thì anh em thấy trong ba trận gần nhất á, của Villarreal à, chơi trên sân nhà trong năm trận gần nhất chỉ có một đúng một trận có ba bàn thắng còn bao nhiêu chỉ đó có hai bàn thắng với một bàn thắng không thì anh em cũng không nên đầu tư vào mã tài nha còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu đây trong 4 trận gần nhất thì Villarreal đã thắng hết 3 trận đó, ờ, anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì Villarreal đã thắng hết 3 trận nè trận gần nhất là Villarreal thắng trên sân nhà của Valladolid luôn thắng với cái tỷ số là 3-2 trước đó nữa thắng 2-0 trước đó nữa thắng 2-0 thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ và cái thành tích của thằng Villarreal thì cao hơn thằng Valladolid rất là nhiều luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào ờ, cái lịch sử trong cái trận mà thằng ờ, Villarreal ăn với cái tỷ số là 3-0 thì anh em thấy ăn 3-0 trong cái trận đó thằng Villarreal chỉ chấp có mã kèo là 0,25 thôi nha anh em đó anh em thấy chấp với cái mã kèo có 0,25 thì um, trong trận đó Bàn thắng không có trong hiệp 1 mà từ phút 49 đổ đi là thằng Villarreal mới ghi bàn ghi bàn nha anh em. Và phút 81, phút 90 nè, phút 49 nè. Hiệp A bàn thắng có vào trong hiệp 2 nhưng hiệp 1 không có một cái bàn thắng nào hết nha anh em. Còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy góc trong cái trận đó có 9 quả góc 5 quả nghiêng về thì phía Villarreal và 4 quả nghiêng về thằng Valladolid. Thì nếu mà cái trận này chơi trên sân nhà của thằng Villarreal nữa thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo tài góc cũng được nha. Thì anh em thấy trong cái trận mà đã trên sân nhà của thằng Valladolid nhưng mà Villarreal vẫn được năm bỏ góc thì anh em thấy nếu mà Villarreal về trên sân nhà của mình thì um, trận này có thể tài góc nó sẽ nổ tưng bừng thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã tài góc trong cái trận này được nha đó. Ờ, còn cái đội hình dự kiến mà đội hình ra sân trong cái trận đó thì anh em thấy bên phía Paraoli chơi với sơ đồ rất là lạ 4141 còn bên phía Villarreal chơi với sơ đồ 442 thì anh em thấy chơi với cái sơ đồ này thì góc rất là nhiều thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc được thì anh em chờ tới cái bữa mà có cái đội hình ra sân thì anh em sẽ xem theo cái sơ đồ của nó để anh em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 À, Villarreal trong cái trận này là đội chủ nhà thì à, được lợi thế trên sân nhà nữa thì à, được nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Villarreal chấp 1,25 thì nếu mà nhà cái đưa ra với cái mã kèo Villarreal chấp 1,25 thì cái trận này ít nhất Villarreal cũng có thể thắng 2-1 hoặc 1-0 trong cái trận này là ít nhất là tỷ số tối thiểu thôi nha nè. còn theo mình dự đoán thì trận này Villarreal có thể thắng 2-0 hoặc 3-0 trong cái trận này. Thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo là Villarreal chấp 1,25. Nhưng mà anh em nào chơi trang giống như mình á thì anh em chờ ra sân 5 đến 7 phút, kèo nó tụt xuống còn một quà thì anh em vào tỷ lệ anh em thắng và anh em quà kèo nó sẽ cao hơn còn anh em vào cái mã kèo 1,25 á. Nếu mà nó ăn 21 hoặc 10 hoặc 32 thì cái mã kèo cái tỷ lệ anh em bị lỗ nửa kèo rất là cao. Bởi vậy mình phiên tất cả anh em nên vào những cái mã kèo là Villarreal chấp 1 một quà chờ kèo tuột à, anh em hãy vào nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn đây là cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em bốn kèo trong cái trận đấu này luôn nha anh em thì anh em thấy đây đây mình sẽ cho anh em xem thì anh em có thể nằm thằng Villarreal chấp 1 được nè đó anh em nằm cái mã kèo nguyên trận là Villarreal chấp 1 nha anh em anh em chờ ra sân tầm 5 đến 7 phút kèo nó tuột xuống còn một quà ăn chín hoặc là ăn 95 hoặc là anh em có thể chờ ăn đủ anh em vào cái mã kèo một quà cho mình đó là cái mã kèo trận nguyên trận nha anh em là kèo còn tài xỉu 2,7 cái hai tài xỉu hiện tại là đang ba quả ba quà thì anh em có thể chờ tài xỉu xuống còn 2,75 nè hoặc là 2.5 thì anh em vào cái mã tài thì um, tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn trận này mình dự đoán phải từ 20 đến 30 thì anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo là tài 2,75 hoặc 2.5 được nha còn góc thì anh em giống như mình đã phân tích cho tất cả anh em trận này chơi trên sân nhà của thằng Villarreal thì anh em có thể vào cái mã tài góc nguyên một trận đang chấp với chín chính quả nha anh em thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc chính được nè đó anh em đầu tư mạnh tay vào cái mã tài góc chính thì cái tỷ lệ nếu mà anh em đánh á anh em nên đầu tư mạnh tay vào những cái mã kèo góc nè thì cái tỷ lệ nó thắng sẽ cao hơn những cái mã kèo chính nha còn hiệp 1, hiệp 1 thì anh em có thể nằm trên nằm à, thằng Villarreal chấp với cái mã kèo là 0.5 được thì anh em đó cái mình dự đoán trong hiệp 1 sẽ có một bàn thắng hoặc hai bàn thắng dành cho Villarreal thì anh em có thể đầu tư là thằng Villarreal chấp 0.5 được nè đó thì đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận này luôn nha đây